sẽ làm theo yêu cầu của các bác ví dụ như mình đặt theo tỷ lệ 73 à, nặng xỉu đi thì sẽ 7 chén xỉu và 3 chén tài và ngược lại nếu như nặng tài thì sẽ 7 chén tài và 3 chén xỉu và sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi nặng tài nặng xỉu hay còn gọi là bộ chơi đồ chơi nghiêng tài nghiêng xỉu này để cho các bác hiểu hơn về nó đây nắp và chén hoàn toàn là nắp chén chợ còn đây đây là cái hột nặng tài hay còn gọi là hột nghiêng tài mà khách đã đặt bên em với cái tỷ lệ là 64 thì có nghĩa là sẽ có 6 chén tài và 4 chén xỉu. Tất nhiên là 6 chén tài ở đây thì nó sẽ xen kẽ nhau chứ không phải là 6 chén tài liên tục rồi sau đó là 6 chén xỉu liên tục. Nó sẽ về đánh về để cho các bác đánh xen kẽ nhau. Sau đây thì em sẽ lắc thử một vài chén để cho bác cảm nhận được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là bộ đồ chơi hột tài xỉu nặng tài nặng xỉu này với cái bộ hột này thì nó là bộ đồ chơi hột tài xỉu nặng tài nên bây giờ em sẽ lắc thử 10 chén để cho các bác xem xem là cái độ chính xác của nó được bao nhiêu phần trăm các bác nhá một xỉu này một tài này một đều đúng không ạ hai một ba một ba hai bốn hai năm hai năm ba sáu ba sáu bốn đó vừa rồi em lắc cho các bác về tỷ lệ sáu bốn sáu chén tài và bốn chén xỉu các thầy có chính xác không ạ tất nhiên là khi mà chơi tài xỉu ấy thì mình gặp chén phản nó là điều đương nhiên rồi và mình không thể tránh được đó không đó là cái thế hột tài xỉu khi đi chơi tài xỉu mình cũng không thể né được nhưng mà đối với cái bộ hột tài xỉu nặng tài nặng xỉu hay còn gọi là bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu này thì bên em đã làm theo đúng tỷ lệ vậy nên là cái tỷ lệ mà chén phản gặp thì rất là hiếm 10 chén chắc bác chỉ gặp ờ,